Thì link tham gia sự kiện này mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Sau khi em click bấm chọn link đó thì nó xuống giao diện như này. Đó, em có thể quan sát thấy này là cuộc thi giao dịch future tổng giải thưởng lên tới là 40.000 U luôn nha. Rồi kéo xuống một chút này. Thì anh em có thể đọc này là cuộc thi giao dịch future cá nhân được mất tổ chức dành riêng cho các trader giao dịch future. Chia sẻ giải thưởng lên tới là 40.000 USD. Cũng như là đồng thời Max sẽ trích 5% lợi nhuận từ phí giao dịch của sự kiện này để ủng hộ làng trẻ SOS Việt Nam ha. Và thời gian đăng ký của sự kiện này sẽ diễn ra từ 23 giờ ngày 1 tháng 3 cho đến 22 giờ 59 ngày 6 tháng 3 nha. Cũng như là thời gian cuộc thi này là từ 23 giờ ngày 6 tháng 3 cho đến là 23 giờ ngày 20 tháng 3 nha. Đó tất cả là theo giờ Việt Nam ha. Rồi thì ở đây sẽ có đường link đăng ký sàn MEX giảm 10% phí dịch thì anh em nào chưa có tài khoản thì anh em có thể đăng ký qua link này ha. Rồi kéo xuống tiếp này là ở đây chúng ta sẽ tiến hành đăng ký bằng cách là nhấn vào đường link này ha. Rồi thì ok lúc này sẽ hiện ra một giao diện như này. Anh em kéo xuống này. Ở đây thì anh em sẽ tiến hành điền UID sàn MEX ha. Rồi kéo xuống tiếp này là anh em sẽ tiến hành điền link nick Telegram của anh em này. Rồi link nick Facebook ha. Và cuối cùng nhấn vào gửi tiến hành đăng ký sự kiện này ha. Ok và tiếp theo mình sẽ chia sẻ chi tiết về sự kiện này nha. Là điều kiện tham gia cuộc thi này. Cuộc thi này dành riêng cho khu vực Việt Nam. Trước khi đăng ký tham gia, người dùng phải đảm bảo số dư tài khoản future lớn hơn 200 U nha. Cũng nhà nếu không thì sẽ không thể đăng ký tham gia được với em nha. Em lưu ý cho mình phải này ha. Rồi kéo xuống tiếp này là sẽ loại token tham gia này là tất cả các token được limit trên sàn Mex. Rồi tiếp theo nữa là giải thưởng cuộc thi này là quy định mở khóa giải thưởng nha là nếu mà có số người tham gia là trên 200 này thì sẽ có giải thưởng là 3.000 U rồi trên 400 thì sẽ là 6.000 U hay là trên 600 cũng như là trên 800 và trên 2.000 người tham gia thì sẽ là 30.000 U cộng với MacBook Pro ha Kéo xuống tiếp nữa thì sẽ là giải thưởng xếp hạng theo tỷ lệ lợi nhuận Future ROE chiếm 40% tổng giải thưởng của anh em nha Ở đây thì sẽ có xếp hạng tỷ lệ lợi nhuận future này 1, 2, 3 cho đến 30 luôn nha. Tỷ lệ phân chia giải thưởng này từ 15%, 10%, 5%, rồi chia sẻ 5% nha kéo xuống chút nữa thì sẽ là giải thưởng xếp hạng theo lợi nhuận future này ok rồi thứ tư sẽ là giải thưởng xếp hạng theo khối lượng giao dịch future chiếm 20% tổng giải thưởng luôn anh em nha theo nữa là giải thưởng chia sẻ này đó hay là giải thưởng giới thiệu ha rồi đây sẽ cũng có các lưu ý nha sẽ có là 9 lưu ý anh em nhớ đọc kỹ cho mình ha thì link chi tiết sự kiện này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha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 Và Giang Crypto chân thành cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại tất cả anh em trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Xin chào!